kge 70 CL, đây là nội thất của bếp đây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem ngoại thất và những cái tính năng của nó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 14 thôi ưu điểm của bếp ga Nhật so với bếp ga Việt Nam á, thì nó sẽ an toàn và tiết kiệm ga hơn so với bếp ga Việt Nam như gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai bữa thì một bình ga tôi sử dụng khoảng à, hơn 2 tháng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 vì cái đầu hở bị giữa vỉ nướng này nè với cái tầng lửa phía trên á cái à, mặt bếp ở trên á nó chỉ khoảng 5 phân thôi các bạn phải mỏng ra nướng thì rất là tiện lợi các bạn không cần phải à, đốt lửa than như cái cách nướng truyền thống và nó cũng sẽ không có khói bụi bếp này thì nó có nắp che đầu chia lửa bằng inox thì cái nắp này nó bằng inox ta sử dụng thoải mái không sợ bị mục xét như những cái loại nắp sắt nắp sắt thì ta sử dụng một thời gian nó sẽ một chân nó rớt ra và đây là cái loại nắp sắt đây